Hai, cuộc sống này thật là bình yên quá mấy bạn ơi. <laughs> à, ê, ê, trời ơi, rồi rồi xong rồi xong té xuống nước luôn rồi. Ai trời ơi à, trời. Thôi không sao, cá heo mà phải bơi dưới nước chứ.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 nè mình có mời mèo Simmy với anh Mr. Dịch vào trong đây để chơi chung với mình một cái mini game. Thì cái mini game này có tên là gì anh em biết không? Thì cái mini game này có tên là sinh tồn trên một trái TNT nha anh em đó. Bởi vì là chúng ta đã sinh tồn quá gọi là yên bình rồi cho nên hôm nay mình mời anh Dịch lại Simmy gọi là sinh tồn trên một cái quả TNT là có nghĩa là nó sẽ hơi nguy hiểm một xíu đúng không? Xin mời, xin mời, xin mời. Xem xem xem bà bà bà bọn mình ra ra ra các bên kia xin tồn hai hai người thôi không không à, chơi với phong nữa ờ, phong phong phong kiểu nhà quê lỗi mốt người ta mini world giờ sinh nhật người ta có quần áo mới hết rồi phong mặc bộ đồ cá mập mà ờ, kêu là mình đẹp trai rồi phong quê quá ủa vậy vậy vậy ủa vậy đâu đâu đâu hỏi các bạn xem xem video coi xem là các bạn đã đổi được bộ này chưa giờ nó là là mốt á là, là thời à, trang á trời ơi cái bộ đồ có hình gì đây hình con này là con gì đây con con con báo hả trời Đâu ơi biết. nhìn cái bộ đồ như mấy đứa trẻ trâu vậy đúng không anh em phải mặc coi đồ như coi là mình mới đẹp mình bộ đồ của mình với simi với phong cách ra trẻ trâu hơn đúng rồi mấy bạn thử mình cái bộ đồ của ai trẻ trâu hơn mình thấy bộ đồ của mình đẹp muốn chết luôn rồi cái bụng trời uống, trẻ trâu muốn chết luôn trẻ trâu muốn chết luôn <laughs> trời ơi trời ok thôi không nói nhiều nữa chúng ta vào đây đi để để chúng ta chơi sinh tồn chứ đâu phải vào đây để chúng ta khoe quần áo đâu dịch kỳ quá thôi giờ vào chơi sinh tồn đi thì mấy bạn ơi, cái việc đầu tiên mà chúng ta bắt đầu khi mà vào chơi sinh tồn á thì mình luôn luôn sẽ là gì các bạn hiểu không? Là hãy đào bên dưới cây chắc chắn sẽ có kho báu cho mấy bạn. Mình nói thật luôn á, thề trăm Đó thấy không? Đào bên dưới cây sẽ có kho báu liền. Ồ. Kho báu xịn nha, kho báu xịn nha. Trời ơi cái gì vậy? Dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch. Cho phong à. Ủa dịch anh là mình đồng giá sắt hay sao mà bắn mãi anh anh anh không chết gì dịch. Hả dịch? Trời ơi bạn chủ map này chắc bạn thì cũng coi kênh của Hero Team nhiều bạn ấy biết là mấy thằng trẻ trâu trong Hero Team là những cái thằng mà hay vác súng đi bắn người khác em Và bạn thì chắc rồi à, ok ok ok hiểu hiểu Ui có có có mấy cục phân này dịch Ê Simmy tôi có ờ, vừa ném ném ném tôi, ném, tôi, ném phân mọi người em á tôi tôi có đồ cho bà đắp mặt nạ nè nè nè lấy đi ok ok rồi ờ, mình để mình qua bánh cây này mình đào coi dưới cây này có gì nha ok ờ, cái cây của mình là nó có súng nè cây của dịch thì nó có phân nè để coi cây này có gì ui cây mảnh cổng lòng đất ok rồi mình có mảnh cổng lòng đất rồi nè rồi qua bên cây này có có gì Thôi, nha phong ơi thử solo bắt cua xem ai lên kia chưa thôi em em không solo bắt cua đâu dịch dịch chơi xin dịch mày đặt solo bắt cua với em Ê. ok ok solo à? wow bên đây có hạt cây nè hạt này để trồng hoa hả ta nhưng mà mình trồng hoa làm gì trời ok lấy nè còn cái cây nào không ơi trên đây còn cây nè để leo lấy lấy ok rồi xem ơi xem ơi xem nè nè đồ ăn nè tôi cho bà đồ ăn nè bà đừng lấy đồ ăn của dịch đó đồ ăn của tôi cho bà đừng đừng đừng đừng đừng cứ cho cái này nè đâu cho gì cho gì à gỗ hả ok cảm ơn sim nha sim chăm chỉ quá sim đi đào gỗ giùm cho mình các bạn ơi <laughs> ok rồi để mình xem coi bây giờ à, có gỗ đây chúng ta sẽ làm gì đây mình sẽ chế à, thành gỗ thường nha sau đó chúng ta sẽ chế chúng ta một cái bàn chế tạo nè nè dịch ơi bây giờ em chế xong à, gọi là cúp nè nè anh anh anh một cây sim mấy đôi sim mấy đâu nè cầm đi nè một cái cúp này đã cầm đi bây giờ chúng ta Ủa? sẽ cùng nhau đi đào đá nha. quanh đây còn cây không đấy hả không hết cây rồi mình kiếm hết Ôi, rồi chủ map này bạn đi cho map nghèo á thôi không sao anh bây giờ mình đi mình mình đào mình đào mình kiếm thêm gọi sao ta mình đất, kiếm thêm đất đá ở đâu đi. để đào ờ, ờ, phong đất ở đâu rồi đất thì, này hả thì mình đào mình đào xuống dưới anh để em đào phụ cho từ có có dân làm đẹp trai nè cho mình cái bánh nè đâu đâu anh dân làm đẹp trai mà mà bán bán hàng kiểu đa cấp wow anh dân làm đẹp đẹp trai ui ôi anh dân làng xuất hiện anh dân làng cho mình cái bánh nè nhưng mà đứa nào ăn hết nửa cái bánh rồi không ông dân làng là cho mình một biển thôi ông à ôi ngon quá nó ăn dở nó chung ba ờ đúng à ơi chết anh ơi thôi xong em rồi anh ơi biết đâu ông dân làng này ông bị corona cái ông đưa cho em cái bánh em ăn vô em lỡ ăn hết một nửa cái của ông rồi thôi xong em bị nhiễm corona với ông rồi rồi Chết xong phong cận clip luôn ờ, thôi đem xem coi anh, anh ơi, ê, ơi bên đây còn nè bên đây còn nè dịch dịch dịch anh anh bái bụng không bên đây còn một cái nữa nè anh ăn đi bye bye anh anh anh đã chết đói hơn chết vì bệnh nè xem xem ăn hay xem à không sao không sao tôi tôi tôi khỏe lắm tôi không cần bệnh ôi tôi nói mà không sao đâu trời mấy người này sợ gì không biết tôi có bị gì đâu thấy không tôi có bị gì đâu thấy không tôi có bị gì đâu ơi <laughs> đứng lại đứng lại <laughs> đứng đứng lại tôi ho tôi ho cho nghe nè cái gì vậy sao mà quay ra không vậy luôn trời trời trời trời trời trời trời trời dịch ơi quý không bị dịch đi ok thôi vậy? tạm biệt mọi người tạm biệt mọi người em chui xuống nước em bơi đây em trốn dưới nước đây em không đi lên bờ đâu oh my god trời ơi mấy bạn ơi bạn nhìn kìa trời ơi một nụ quá giật luôn trời ơi quá giật nhiều trời, trời, trời. trời ơi what the hell tại sao trên hòn đảo lại có nhiều quá giật đến như vậy trời ơi cái này bốn pháo banh à quên nhầm bắn pháo bông à, dịch ơi dịch ơi quá giật nhiều quá việt nam ủa anh phong ơi sao nó không hiện ban ngày ta à hiện rồi nè ôi trời trời trời trời trời còn mấy con trứng nổ cả anh mấy con trứng nổ mới nguy hiểm nè đâu bỏ đâu bỏ đâu bỏ đâu bỏ nó dưới dưới dưới sông không nổi đâu mày mày mày mày hả ờ, mày quay rồi đó Thôi, anh, ơi, anh ơi cái này đúng nghĩa là sinh tồn cực khó luôn ấy anh mới buổi tối có tí xíu thôi mà mấy quái vật xuất hiện quá trời luôn ờ, mày mày mày trời dịch dịch đang đánh nè. dịch dịch dịch đang đánh chân cúc ai vậy đây dịch, dạ. dịch, dạ, dịch. Dạ dịch dịch với với simi qua đây coi có con gì nè có gì vậy em không biết Ủa? nữa con gì đầu đầu trên đây <laughs> có này không Ủa con này con gì à Sim Sim ơi Sim biết con này con gì không con này là con tiểu yêu quái à con đi xuống mày con... đi xuống trời, quan trọng là người, người ta hỏi tác dụng của nó làm gì chứ ai người ta hỏi biết được tiểu quái trời ôi nó phun lửa nó phun lửa nó phun lửa kìa khỏe ơi to luôn anh trời ơi một đầm ai à trời nó nó phun nước miếng vô mặt em nó bị cô ba sao nó phun nước miếng vô mặt em con quỷ này thật là đáng ghét tao sẽ giết mày nạp đạn ở súng nè à ờ, mày mày hả mày chết đi ủa nó ra cái gì nè ơ à. cái này mình uống cho mình bị sao á uống vô đi không hồi sim uống ngay tôi nhường sim á ờ. gì gì tôi cho dịch nha Trốn gì ui <laughs> à, cha. cắn dịch đi ờ sợ quá cái tên hiện lù lù trên đầu sợ quá ủa kìa á, ủa xem xem mi biến thành con này xem sao xem mi không không không quýnh dịch được quýnh được rồi xong thôi vậy đây simi mãi mãi là biến thành con này rồi bây giờ phải có một chàng hoàng tử đến hung simi cái simi mới trở thành người được thôi được à, rồi xong rồi anh à, lên mới đi gọi ai rồi đúng rồi em biết phải đi gọi ai rồi em phải đi gọi à, một người nào đó gọi là hung được simi cá hung chị đi cá trời được luôn cái dịch gì có hả có nè simi nhảy nhảy nhảy xuống hồ cái con cá nó hung simi cái xong simi biến biến thành người luôn phải nồi ok dạ. thôi thôi được rồi thôi sinh tồn tiếp đi ờ, trời ơi trời tào lao quá tào lao quá ừ, quái vật con gì ờ, mày mày mày mày mày solo đi coi thằng nào chết trước ok rồi mình đã giết được nó rồi rồi bên đây còn hai ba con nữa rồi xong chết queo luôn <laughs> bye rồi nhiều lắm luôn á trong này có một mấy ổ luôn á mày mày ê phóng ơi phóng ơi dạ gì anh không anh phát hiện ra là ở trong này này này có có có cái kho báu gì có kho báu hả đâu đâu đâu đâu đâu đâu Ê, em em đào em đào đứng đây đứng đây đứng đứng cho anh đứng cho anh xong à, đào đào thẳng đào thẳng đào thẳng, đào thẳng mặt anh đang quay này đấy đào thẳng, okay, okay. thẳng. Đó, kho báu kho báu cứ đi thẳng đi anh đọc anh đọc rồi anh anh anh đang soi anh bật hack rồi à. thiệt hả thiệt hả nhìn kho báu kho báu cái gì quá giờ vậy ok em giết hết em chỉ sợ trứng nổ thôi chứ em sợ mấy con này đâu mày mày tao không bị chết cái, cái đạo phẩm em mới vừa nói tao không bị chết đâu cái nó giết em chết luôn anh vãi thôi từ từ từ mọi mọi người đang ở đâu vậy từ từ em quay lại chỗ mọi người từ từ từ từ từ từ tôi xong xin chết quay luôn rồi để em nạp đạn vô em giết hết nó tránh ra tao là lính xe ôm đây mày mày mày mày mày mày mày mày, mày hả mày ok wow quá trời đồ trên mặt trăng luôn trời ơi simi nó đây ê quá giật đó hả trời nhiều em Ui, tao dịch đã bị quái vật thâm đứa chết rồi xong tôi lỡ tôi giết anh dân làng luôn rồi rồi xong xin lỗi anh ơi, cứu cứu cứu cứu anh rồi lấy con con có giật con có bao với rồi trời tối rồi trời tối. bóng ơi con quái vật là bóng vào đít rồi Trời ơi, quái vật nhiều quá bạn ơi. Trời buổi tối cứ, cứ quái vật xuất hiện quá trời luôn. Trời ơi, không xong rồi, không xong rồi. Dịch. Bạn không xong rồi. Dịch ơi. Dịch ơi, bây giờ anh em mình phải lên mặt trăng thôi. Ở dưới đây nhiều quá vật quá không được rồi. Ok thôi, mình mình phải lên mặt trăng đây tạm biệt các bạn nha. Mình đi lên mặt trăng trước đây. Anh Dịch với Simi ở ở lại đi. Anh ơi, anh ở lại Ủa, nha. Sao tôi không còn cái đấy à? Hả? Nè, Dịch cũng có cái nè, lấy đi rồi đi bơm bơm bơm bơm bơm dầu dùng đi sao dịch sao dịch đẩy xuống vô bơm bơm bơm bơm dầu dùng đi anh đẩy anh xuống dưới anh đẩy em xuống dưới luôn rồi à. trời ơi trời Xe bom anh rồi chết em, đi nhầm tôi với ok rồi đi thôi dịch đâu xin mày đâu nhanh lên bơm vô bơm vô ok rồi thôi em đi trước nha Yo. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình với anh Dịch đã được đi lên mặt trăng rồi nè Chúng ta đã thoát khỏi được cái hòn đảo gọi là TNT gọi là quá trời zombie rồi bạn ơi Khổ muốn chết luôn trời Ok, rồi tới đường mặt trăng rồi nè Wow, trời ơi, vậy là chúng ta an toàn rồi bạn ơi à, Khoan khoan, phải đeo cái bình oxy vô đã Chưa đeo bình oxy vô làm sao mà an toàn được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 Gì vậy? Vũ khí trên mặt trăng Trời ơi, trời em đang chào mọi người mà anh đào em rơi xuống rồi nè Rồi ok, để em, em leo lên nè, em leo lên Trời ơi, trời Ok các bạn ơi, thì các bạn đừng quên là hãy gọi là đăng ký ủng hộ cho mình và các thành viên của Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em, phải rồi, tạm biệt. Bước 1. Mở trình duyệt web Bước 2. Nhập trang web miniworldgame.com Bước 3. Bấm vào nút Google Play hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Bước 4. Bấm vào nút Download Sau đó bấm vào file vừa tải xuống Cài đặt Chờ một tẹo nha để cho game được tải xuống Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi là được rồi